Hello everyone, welcome to my channel. Angry Gremlin, let's go! Ôi rồi, ôi phải có mạng giải mỗi nhà một tí Ố Tyle bo nie, nie. Uuu. Tôi cứ chơi cho tật nượt đi Xong một cái ngàn chuối mít cli z Bây cần dùng mạng à mine. thiếu một tí ôi trời ơi nhớ mặt tao đấy chết rồi nhanh lên con guitar hết rồi ôi rồi thua rồi đấy nó đấy đúng rồi ok mày này ui trời thế em không lên được nữa Outboard to Gabriel đâm hết ơ quên không ăn cái đấy rồi Bye. khổng lồ luôn uh, nguy hiểm nguy hiểm oh! lỗi quá Follow. bắt buộc phải cầm lên Oh no! Bao sao nhỉ? Oh no! Spells Oh, ilk van je? Good job. Ui trời, trừ 4 này À lại cộng 4 này Rồi biến thành gì đây nha Wow Quá cao luôn ô tô luôn ngon luôn Que bagulho, moto, mas amo, velho. 3.4 hít đảo này rất là khó nha mãi không qua được cực kỳ khó luôn chưa hiểu là mình làm là để qua được. đây ba con này này ngon ngon ngon ngon. Oh. Uh, tiếc quá. Lần đầu tiên qua được cái đoạn cái chỗ đấy.